rồi bây giờ thì à, từ vị trí lô đất này đó mình sẽ chạy thẳng vườn à, nhà của mình thì trước khi vườn nhà thì chạy ra tới trung tâm đâu hả từ tay một hả ừ, đấy tại anh đi đường vòng nó xa chứ đi đường kia gần lắm vậy hả ừ. cho cái số đi chưa vài trăm mét <laughs> hơi ảo rồi bây giờ chúng ta vâng. sẽ từ vị trí này nha cả nhà chúng ta sẽ chạy đi à, đi vườn cả núi đây mình đang nhìn dân này đây dân cư ở này lên kia nhà, là cái đường bự này. năm nhà. Đây nè, ở đây này, em đúng em nhìn nè. Được em thấy em thấy cái cái cục móc ở đó, đó chỗ có, cái có. nhà kia kìa ờ đó đó đó, sát sát chỗ con nhà luôn đúng rồi đó hành lang đó. đây anh gì anh lọc tiếp và hiện tại ở chỗ vị trí này á, là gần với cái đường ờ, nhựa này đây đây ra đây đây là đường nhựa này đường này hiện tại mình đang đi á, là 17 mét nha đường này hiện tại đang đang đang là đường sói nhưng mà sau này nó sẽ làm rồi đây là đường nhựa này đường nhựa chạy đi đường này là đường vành đai đao yến này rồi giải thích cho cả nhà đây là đường vành đai đau yến này cả nhà nó chạy đường vành đai đau yến chạy lên đau yến này cho nó hợp lý hơn rồi đây là đau yến này đó lô đất của mình là hướng nhìn là đau yến luôn cả nhà à, đẹp chưa quá đời đẹp đúng không ạ à? rồi bây giờ chạy theo cái đường vành đai đau yến đi chạy ra kia cũng được nhưng mà chạy đường này tại vì đường nào cũng có thể ra được mà đúng rồi đây là đường vành đai đảo yến nha có lộ giới là 32 mét nha cả nhà hồi xưa 2018 anh lên đây này Ờ, bạn anh với ship anh bán khu vực xung quanh đây này à. có 400 triệu thôi xong rồi nói anh ta trước ờ, khoảng trăm rưỡi còn lại cho bên ngân hàng anh không chịu mua ở đấy đây đâu có đâu có cái tâm tiền đâu mà bây giờ rồi đây là tiền không thời thời điểm sốt á là nếu như mà mấy cái đường nhánh kia này đây này thường người ta đã thấy nhiều này cả nhà à, thấy đông không cực kỳ đông đúng không ạ à? công ty công ty đằng kia kìa công ty đằng kia luôn à cái đấy công ty gỗ rồi đào yến này đào yến này là đào yến cho nên là mình nói là lô này rất cần đào yến cách khoảng 300 mét thôi là đào yến rồi tại mình đi đường vòng chứ nếu mà mình bánh thẳng qua thì nhưng mà nó có một đường đi đi thôi rồi đào yến đây này cả nhà quay đào yến luôn đứng đứng anh lấy cái à, cái mic cho nó rõ nó chạy ra đây nó gần hơn không à. ra, ra em em em em đứng ấy em đứng đi xuống xe anh lấy anh lấy ra mic ở từ đây ra đấy là đau yếu rồi lô đất rồi lần đầu tiên ờ, thấy anh toàn quay video có đầy đủ luôn rồi gọi là bơ gọi là bỡ ngờ mấy tháng đây là toàn tình pháp bỡ ngờ mấy tháng nha cả nhà bây giờ mới làm lại rồi đây là đầu yến nha bây giờ mình chạy thánh ra ngoài ờ, đường DT 41 nha nhưng mà trước khi ra DT 41 thì ờ, chạy tới uh, trung tâm hành chính xong rồi gặp con đường uh, đường D2 mới ra DT 41 đây trường học sát bên đây rồi ngày xưa đây nè đây nè mấy lô này nữa nè đây là dự án Sala Thao này có giai đoạn một giai đoạn 2 nữa mà hồi ngày xưa mà uh, ship anh với uh, bạn anh đó là là, là 400 triệu thôi mà chỉ cần trả trước con trăm rưỡi thôi còn như trong vay ngân hàng mà không chịu lấy này hồi đã lên nó cứ nhìn thấy ừ, nhà sao giống như ở quê mình giống như mấy nhà này nè trong trong đầu cứ suy nghĩ là là là, là ta giống ở vừa quá mà, mà dụ mình lên đây mua rốt cuộc đó là là là không chịu mua hồi để mua là bây giờ ngon đấy cái nhà của ờ, chủ đầu tư không phải trong kia trong kia trong kia chủ đầu tư nhà nhà biệt thự bự hồi đó mà có tầm nhìn để ờ, trăm năm ờ, ráng xây dù mình có tiền á hồi đấy thì có vài chục thôi chứ không không, không có à, không có nhiều sau khi mình ráng xây thì có nhưng mà cứ mình nghĩ là nó nó thuộc cái dân nông thôn mà mua làm gì nhưng mà đâu có biết là sau này nó phát triển cơ thì phát triển một phát là như vũ bão luôn đây là trung tâm à, thể thao này của huyện Đồng Phú này là trung tâm thể thao cùng bên tay phải đây là trường tiểu học Tân Phú điểm 2 này và bên tay phải là trường tiểu học Tân Phú điểm 2 này bên này là trường mầm non này trường mầm non Tân Phú này ở nhà thấy không ạ à? từ trước là đất kẻ đã có một xíu xưa rất là đẹp rồi ra đường kia là đường đơ 2 nhưng mà tên của nó là đường gì ta à Phú Điền đó đó rất là đông đúng không cả nhà ai mua thì gọi liền cho mình nha chứ không còn cơ hội đâu Rồi chỗ này à, lúc 28 lên cũng không có được sầm mút như vậy đâu Nếu sầm mút như vậy thì đã mua rồi Ở bây giờ nó phát triển gơ không Ở nhà ngoài em nói hả Ừ Thế hả? tại trung tâm văn hóa này bây giờ ờ, vào học quá trời này qua đất này ở đây con trước này còn lúc nãy kia là cổng Vinh Hồng à, ờ, đây là công an giao thông à đồn giao thông hả à? tại vì mình đi thánh qua kia là đâm vô kia rồi thì thấy cái chỗ đèn xanh đèn đỏ này nè đây là đường này nè đâm ra rồi họ cứ tròn cây cũng hợp lý còn ra tới đôi tơ là 500 mét nữa rồi bây giờ chạy thẳng ra đường ờ, đây là ngay là vòng xoay của trung tâm huyện đồng phú này rồi ở đây là có văn phòng công chứng mới mới luôn này cả nhà văn phòng này mới mới nha à, không biết là văn phòng công chứng này tên gì ở đây là tòa án nhân dân thì khu vực này chắc nhiều người biết ai mua thì cũng đã biết bây giờ mình chạy thẳng ra tới chỗ ờ, cống kia và mình sẽ kết thúc video nha à, cả nhà xem thì hãy inbox cho toàn nha mua là mua ngay lên cái nhà cho những cái nguồn như thế này là mất liền á có người chốt liền á cái này mình chia sẻ thật nha tại sáng một bản thân mình là dẫn hai khách ba khách rồi ở trong đó là có <laughs> có mới dẫn ông khách này ông khách chú này ông ông mua khó quá <laughs> trên thành phố bây giờ quay là con chào đi về con chào ờ, rồi rồi kết thúc video đó cả nhà thấy không ạ ở đây là con chào nha cả nhà đây là con chào của trung tâm huyện đồng phú này rồi hướng này của chúng ta là hướng của đồng xoài này đây hướng này là hướng của đồng xoài này đối diện là trường đại liệt sĩ này rồi hướng này là hướng của bình dương nha cả nhà hướng của sài gòn này rồi cả nhà xem thì inbox cho toàn nha hẹn gặp cả nhà vào những video sau nha cả nhà que